và bắt đầu thử các tính năng của bếp để các bạn xem Hãy subscribe nó có hai cái nắp bằng cái nắp này phía dưới và bên trong của chuột và của bếp tôi đã bọc lưới lại cẩn thận để đề phòng trường hợp chuột nó chạy vào cắn phá gia đình tôi sẽ bật hết cả ba bếp lên để các bạn xem bếp này thì cũng có hộp nướng và mâm nướng trong nguyên được làm từ nóc này mâm nướng và bị nướng được làm từ nóc Hột nướng có hai tầng lửa luôn. Các bạn có thể nướng đồ ăn mà không có cần phải chở nhiều. ngọn lửa cháy xanh đẹp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 vì bếp này hao pin nên nếu các bạn sử dụng những loại pin như là pin con ó pin con thỏ có giá là khoảng 15 cho đến 20 ngàn một cặp á, thì các bạn sử dụng được khoảng từ 3 từ 2 cho đến 3 tuần nhưng loại pin có giá tốt hơn như là Panasonic Toshiba Maxell các bạn có thể sử dụng được khoảng từ 5 ờ, cho đến 6 tuần nhưng loại pin này có giá khoảng 40 ngàn một cặp rất là tốn kém để tiết kiệm thì các bạn cũng có thể nên tránh ra không nên sử dụng những loại pin này để khắc phục cái vấn đề về pin cho các bạn đối với bếp ga này ấy, thì chúng tôi cũng có bán hoặc là tặng kèm cho các bạn theo bếp một cái loại pin sạc như thế này tuổi thọ của nó là từ khoảng 4 năm tuổi thời gian sạc là 16 tiếng thì nó sẽ đầy khi sạc đầy các bạn có thể sử dụng được khoảng từ 4 tháng 3 tháng rưỡi cho đến 4 tháng pin là bếp nó nằm ở vị trí này bếp sử dụng một cặp pin đại như thế này đây nếu mà các bạn có nhu cầu sử dụng pin đại thì chúng tôi cũng có bán các loại pin nội địa nhật như thế này đây là pin zin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 các bạn chú ý là tránh lắp sai lắp đảo cực vì nếu các bạn lắp sai lắp đảo cực đó, bếp sẽ không hoạt động và nếu các bạn để lâu ngày pin sạc sẽ hỏng luôn bếp lắp pin sạc và sử dụng bình thường đấy khi các bạn sử dụng pin sạc để biết được cái lượng pin chúng ta nó còn nhiều hay nó càng ít thì các bạn có thể nghe vào tiếng đánh lửa của bếp nó nhanh nó mạnh như thế này tức là pin nó còn nhiều này nó yếu và nó chậm dần đi tức là pin nó sắp hết hoặc các bạn cũng có thể nhìn vào cái đèn ở đây đèn về vị trí này nó sẽ đỏ lên không tắt tức là pin yếu các bạn nên sạc pin bên phía tay trái chúng tôi có làm sẵn cho các bạn một cái đầu dây sạc này đi kèm với đó là một đoạn dây sạc dài 3 mét để các bạn có thể sử dụng nếu bếp chúng ta nó ở vị trí xa cổ điện đây chúng ta chỉ việc cắm sạc vào thôi cục sạc thì cắm vào ổ điện để sử dụng trên cục sạc á, thì có một cái đèn pin để hiển thị đèn màu đỏ tức là pin chưa có đầy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 này hộp nướng của nó có hai tầng lửa này một tầng lửa trên ép xuống và một tầng lửa ở dưới nếu các bạn, các bạn muốn đồ ăn các bạn muốn ờ, đồ ăn chúng ta nướng nó được ờ, chín đều mà không cần phải chở nhiều á thì các bạn lưu ý là chúng ta nên không nên đặt đặt một tảng lớn đồ ăn vào cái ờ, khay nướng này chúng ta nên cắt đồ ăn nó vừa vặn thôi chúng ta sắp đều vào cái vị nướng sau đó chúng ta lót một lớp giấy bạc ở dưới cái khay nướng này và chúng ta tưới một ít nước lên để khi mà các bạn nấu các bạn để khi mà các bạn nướng hơi nước nó sẽ bốc lên nó sẽ làm mềm cái thực phẩm của chúng ta thực phẩm của chúng ta nó sẽ không không có bị khô cứng ngọn lửa cháy cũng đều hơn và cái ờ, đồ ăn nướng của ta thực phẩm của chúng ta chính nó cũng đều hơn và ngon hơn cũng như sau khi sử dụng xong các bạn cũng có thể dễ dàng vệ sinh chùi rửa hơn nữa sau khi sử dụng đây, bếp đã khóa ga nè sau khi cái này nó báo về không hết giờ đây dù công tắc vẫn đang mở thực hiện tính năng à, hẹn giờ thành công ngoài ra khi mà một số khách hàng sử dụng bếp bếp ga nội địa nhật á, gặp vấn đề về cái lượng tiết lưu ga không có và vấn đề mà khi mà chúng ta đang nấu á, ngọn lửa nó bị đỏ đây như thế này là ngọn lửa xanh đẹp một số khách hàng sử dụng thì ngọn lửa nó bị đỏ ở trên ngọn đầu cái đó là có thể vì nhiều lý do do là bếp ga chúng ta lửa không được tốt cũng có thể do cái bình ga chúng ta đang sử dụng nó sắp hết nó yếu ga hoặc cũng thể do cái van ga nó điều tiết cái lượng ga không cái ờ, ổn định làm cho cái ờ,